回家。

te lung nop na kim hi ke muan tang nang beng na hi bang ma ki sắm non dây ke Jesus Christian. nin a bi ten di bu hi hi pa no hi sang ya ta hen